Sau đó cô gái lập tức bị kéo xuống dưới. Cô gái cuối cùng đã nhìn rõ, con thú khổng lồ trước mặt mình chính là Kinh Cong. Kinh Cong chơi cô gái quá ồn ào, vì vậy muốn lắc cho cô mất xỉu. Cô gái cũng đâm nó bị thương, sau đó trốn thoát, nhưng chưa chạy được bao lâu cô đã bị bắt về. Sau đó bị Cong đem về hang của mình. Vừa bắt đầu, An nằm trên đất giả chết. Sau đó nhân lúc Cong đang ăn sáng bỏ chạy, kết quả vừa chạy ra khỏi hang đã bị bắt ngay tại chỗ. Cong ép cô gái phải lùi về sau, trượt chân ngã gần sát vách núi. Kinh Cong vội lùi ra sau một bước, Lúc này cô gái mới nhận ra, con thú khổng lồ này không muốn ăn thịt mình, vì thế An nhảy thử lên để thử nó. Sau đó lại giả chết, đến khi cong lo lắng lại gần, thì cô đột nhiên bật dậy làm nó hết cả hồn. An muốn bỏ trốn nên dỗ cho cong vui vẻ. Sau đó cô liền biểu diễn đủ loại tài nghệ. Quả nhiên cong suýt bị cô chọc cười ra tiếng. An thấy cách này có hiệu quả nên càng thêm nỗ lực biểu diễn. Kinh Cong trực tiếp ngồi hẳn xuống xem, nhưng cảnh tượng tốt đẹp như vậy không kéo dài được lâu. Kinh Cong rất nhanh đã thấy chán, cô nhặt một cây gậy lên tiếp tục biểu diễn. Sau đó Kinh Công liền cùng cô gái chơi đùa. An Nhã càng thê thảm thì nó lại cười càng lớn. Sau đó lại động tay động chân với cô gái. Rất nhanh, An cuối cùng cũng chịu không nổi. Sau khi bị từ chối, Công vô cùng phẫn nộ, bởi vì trên hòn đảo này, nó là vua của muôn loài. Kinh Công một quyền đấm xuống bên cạnh cô gái. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Kinh Công lại không muốn tổn thương cô. Cuối cùng chỉ đành chút giận nên tảng đá. Tảng đá to như ngọn núi, lại bị nó nhẹ nhàng quăng đi. Kinh Công đang kích động lại bị một tảng đá đập trúng. Cũng chính hòn đá này đã làm nó tỉnh táo lại, nó quay người qua nhìn An, sau đó quay người rời đi. An cuối cùng cũng chờ được cơ hội. Cô lập tức chạy thẳng vào rừng. Cánh rừng này người bình thường sao có thể nói đến là đến. Nói đi là đi được. Cô bị một con cá sấu ác bá dồn vào một động cây. Thấy mình sắp bị ăn thịt, nhưng kỳ quái là con cá sấu giống như bị thứ gì đó bắt đi. An không hiểu chuyện gì. Vừa quay người lại nhìn, cô liền kinh hãi rồi. Một con khủng long, càng thêm cường bạo, hai mắt đang nhìn chằm chằm cô. Cô gái này không dám làm liều, bởi vì phía sau cô có một con khủng long T-Rex hung tàn, sau khi xác nhận, con khủng long bắt đầu công kích cô. Cô gái chỉ đành liều mạng bỏ chạy, nhưng tốc độ của khủng long chúa nhanh hơn. May mà những tán cây trong rừng có thể che chắn cho cô. An cứ chạy mãi chạy mãi, đột nhiên bị vấp ngã. Cô chỉ đành tiếp tục giả chết, cứ như vậy đã thoát được một kiếp. Ngay khi cô cho rằng mình đã an toàn, thì đột nhiên tảng đá bên cạnh động đậy. Tảng đá này vậy mà lại có mắt, còn có cả răng nanh. Hóa ra là một con khủng long chúa nữa. An còn chưa kịp phản ứng, con khủng long đã vồ lên muốn cắn cô. May mắn An đủ linh hoạt, khủng long lập tức thay đổi cách thức tấn công. Lần này, An hết đường chạy thoát. Ngay lúc này, kinh công kịp thời chạy đến, chỉ thấy nó một chân đá văng con khủng long. Sau đó tiếp lấy An. Khủng long chúa không muốn từ bỏ miếng ăn đã dâng đến miệng, vì vậy đã lao vào đánh nhau cùng kinh công. kinh công chỉ đành một tay giữ lấy An, một tay đối phó với khủng long chúa. Chính ngay lúc này, con khủng long vừa rồi lại xuất hiện. kinh công vì bảo vệ sự an toàn của An, chỉ đành từ bỏ một cánh tay. Cơn đau khiến nó lập tức bạo phát. Ngay khi kinh công dự định rút lui, thì con khủng long thứ ba lại gia nhập trận đấu. Ba con khủng long cùng nhau tấn công, King Kong cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, ngay cả chân cũng phải dùng đến rồi. Vì thế trận chiến giữa ba con khủng long và King Kong chính thức bắt đầu. King Kong nắm lấy cơ hội, một phát liền chặn được miệng của con khủng long. Tiếp đó còn hai con nữa, vì còn phải bảo vệ An, vì thế nên King Kong không thể thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình. Trong lúc chiến đấu, tất cả bọn chúng đều bị rơi xuống vách núi. May mắn dây leo đã đỡ được tất cả. Nhưng một con khủng long lại cách An rất gần. Nó lại gần há miệng muốn nuốt chửng cô. Kinh Công thấy vậy lập tức kéo cô xuống, An và một con khủng long cùng nhau rơi xuống. Sau đó nó lập tức tiến lại gần An. Lúc này, Kinh Công lại lần nữa kịp thời chạy đến cứu An. Kinh Công bây giờ tuy rằng thân thể bị thương, nhưng đấu đơn thì không ai có thể là đối thủ của nó. Kinh Công bị mất khống chế, hung hãn bẻ gãy miệng của một con khủng long, xong việc còn hành hạ nó thêm một chút nữa. Giống như đang nói, mày không động đậy được nữa rồi. Sau khi trận đại chiến kết thúc, Kinh Công tức giận vì nghĩ rằng An đã tự mình bỏ trốn. Sau đó An liền chạy qua chỗ nó, Lúc này, Kinh Công mới tha thứ cho cô. Nó đặt An lên vai sau đó đi lên đỉnh núi. An lại lần nữa làm trò, chọc cho Kinh Công vui. Nhưng lúc này Kinh Công đã không cười nổi nữa rồi. Kinh Công không nói gì chỉ lặng lẽ xòe tay ra. An lập tức hiểu ý của nó, vì vậy liền ngồi lên trên. Đêm đến, An và Kinh Công đang ngủ say. Lúc này, bạn của cô đã tìm đến đây cứu cô. Ngay khi anh ta giơ tay ra muốn đưa An đi, âm thanh ồn ào của họ đã đánh thức Kinh Công. Lúc này, nơi này đột nhiên xuất hiện rất nhiều rơi. Trong khi Kinh Công đang đánh nhau với đám rơi, bạn cô bắt lấy cánh của con rơi và kéo cô đi. Lúc này kinh Kong chỉ đành nhìn chằm chằm ăn bay ngày càng xa. Sau đó nó liền quay người đuổi theo. Cuối cùng bạn cô và cô đã ra khỏi rừng rậm, nhưng khi cô gái hòa mình vào đám đông, ánh mắt thấp thỏm của mọi người khiến An bỗng chốc tỉnh ngộ. Hóa ra bọn họ muốn bắt kinh Kong, muốn bắt được kinh Kong phải trải qua vài bước. Trước tiên dùng 6 móc câu cố định chân tay của kinh Kong, sau đó ném về phía một bình thuốc gây mê. Nếu như không được thì lại thêm một mũi tên, làm tê liệt một chân của nó. Sau đó lại ném thêm một bình thuốc vào mặt nó một con quái vật bất khả chiến bại cứ như vậy bị bắt lại. Sau đó King Kong bị đưa lên sân khấu biểu diễn, chỉ vì danh tiếng của nó, vé đã lập tức bị tranh nhau mua sạch. Lúc này hai tay King Kong bị xích lại, ánh mắt tràn đầy vẻ cô độc và lạc lõng. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Bọn họ cố ý cho người già thành dáng vẻ của An, khiến King Kong nhớ lại cảnh tượng nó và An đã gặp nhau. Dưới sự kích thích của đèn flash, King Kong đã giật đứt xiềng xích, sau đó bắt lấy cô gái. Vừa nhìn liền phát hiện hóa ra cô gái này không phải An. Sau đó King Kong bắt đầu bạo phát. Nó đi đến đâu, nơi đó liền biến thành đống đổ nát. Đây chính là hậu quả của việc kích động một con quái thú. kinh Kong nhảy xuống đường phố. Nó vốn dĩ không muốn tổn thương loài người, nhưng một chiếc xe hơi lại chủ động đâm vào nó. kinh Kong đứng trên đường lớn tìm kiếm cô gái mà nó muốn tìm. Chiếc xe buýt to lớn trong mắt nó chỉ giống như một món đồ chơi. Sau một phen đập phá, An cuối cùng đã xuất hiện trước mắt nó. kinh Kong cũng lập tức bình tĩnh lại. Nó nhẹ nhàng nâng An lên, sau đó đi đến một hồ nước cùng nhau chơi đùa. Lúc này kinh Kong giống như một đứa trẻ đơn thuần, khi nó đang chơi đùa vui vẻ, Đột nhiên một quả pháo bay đến. Bởi vì loài người không cho phép bất kỳ sinh vật nguy hiểm nào tồn tại. Lúc này quân đội đã quyết định giải quyết Kinh Công. Kinh Công liền đem An trèo lên nóc của tòa nhà cao nhất thành phố. Hóa ra nó chỉ muốn giống như lúc trước, đưa An đến nơi cao nhất, ngắm nhìn ánh hoàng hôn, còn mô phỏng những động tác mà An từng làm cho nó xem. Lúc này, một tốp máy bay chiến đấu phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, vì để bảo vệ An, nó đặt An vào một góc, sau đó một mình trèo lên đỉnh tòa nhà. Nó thét ra tiếng phẫn nộ với toàn thế giới. Máy bay chiến đấu vừa lên chính là một trận mưa đạn. Trên người Kinh Công lập tức tràn ngập vết thương. An thấy vậy cũng trèo lên trên đó. Cô thấy Kinh Công sắp không chịu nổi nữa rồi. Vì thế liền chạm vào người nó, bởi vì cô biết rằng đây có lẽ là lần cuối cùng họ được ở bên nhau. Lúc này, máy bay chiến đấu lại lần nữa tấn công. Kinh Công giống như một bia ngắm bắn, không biết đã phải chịu bao nhiêu vết thương trên người. An cũng khóc nhìn chằm chằm nó. Đó là một ánh mắt sạch sẽ đến nhường nào. Sự trong sạch mà cả loài người đều không có. Cuối cùng Kinh Công vì bị thương quá nặng nên đã rơi xuống. Kết cục như vậy khiến ta vừa đau lòng vừa tức giận. Kinh Công không hề làm sai chuyện gì. Nó chỉ muốn bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ mà thôi, nhưng cuối cùng lại trở thành nạn nhân của sự ích kỷ của con người.